và view xong à, mát mẻ kế bên nhà của chúng ta thì có một cái xưởng đang làm ghế sofa và bây giờ Phúc sẽ giới thiệu chi tiết căn nhà cho chúng ta căn nhà của chúng ta thì có diện tích chiều ngang là 3m2 và chiều sâu là 12m thiết kế là một tòa một trệt một lầu với công năng sử dụng là một phòng khách một phòng bếp hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh và được chủ gửi bán với giá là 1 tỷ pháp lý là mua bán công chứng vi bằng xung quanh nhà cũng được chủ ờ, ốp len gạch cao lên 1m2 trải dài ờ, hết xung quanh căn nhà An thiệt được bố trí phía giữa căn nhà được ốp đá hoa cương và đổ thật phía nhà bếp chúng ta cũng có một dàn ờ, tủ bếp bằng gỗ tự nhiên và nhà vệ sinh thì được bố trí cuối căn nhà cho quý anh chị à, và bạn bè chúng ta tới chơi bây giờ chúng ta nhìn tổng thể từ phía sau lên phía trước căn nhà một căn nhà nhỏ có diện tích 3,2 nhân cho 12 mét với mức giá khá là mềm 1 tỷ bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu có hai phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau phòng ngủ phía trước thì có một cái ban công đưa ra khoảng uh, nửa mét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 Phía đây thì cũng bố trí cho chúng ta một cái nhà vệ sinh dùng cho lầu 1. Và đây là phòng ngủ phía sau. Video review căn nhà của em ở đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.